u uh, quà cáp quá trời ta sướng ơi quà cáp không ơi nhiều không bé bé nó tên gì quên rồi nhỉ bé nó tên gì quên rồi nhỉ Phương Linh à Phương Linh ủ tên đẹp thầy còn đây là Gia Bảo à Gia Bảo là thằng nào đó Gia Bảo đúng không chào các coi chào coi à, chào Gia Bảo chào Gia Bảo đẹp trai quá chào Phương Linh coi Phương Linh chào coi Phương Linh chào coi vẫy tay chào coi ờ, Phương Linh bên ngoài cái gì hả Ồ ai trở về vậy ông nội hay ông ngoại Ồ oh, biết ông nội luôn đó Ồ, sướng bác về trước nha để bà em dẫn ra cái em trở về luôn bà vui dẫn rồi có bà đi dẫn bà ơi thông bà để vui trong có dẫn bác về trước vui hay háo hức hay ngày hội hay nha ừ. Ôi, sướng rồi có con heo luôn hả à? có con heo hả à? có giấy khe nào có giấy khe nào có phần thưởng dạ có phần thưởng không có phần thưởng không à, bảo thì lớp nhỏ mà làm sao có được thì là qua năm lớp 1 phải không qua năm lớp 1 mới có ờ à, qua năm lớp 1 mới có à, bác về trước đi à, à về trước ừ quay trước Ồ, nay à, cuối năm của bé Phương Trinh đúng không? Phương Linh hả Phương Trinh? À, Phương, cuối năm con lên lớp 1 rồi hả con? Tháng 5 lên lớp Tháng 5 con lớp 1 rồi đúng không? Dạ. Tháng 8 này chứ hả? À, lớp 1 rồi. Ủa, cháu chừng mắt này vui quá xe bắt ủ cái cái dây kìa. Ủa, có giờ vui cầm xe té thì mẹ đấy. Ủa, trời trời cầm lên, biểu nó cầm đi. Ủa chết á, đừng có đùa nghe. Nó lôi té con người ta không cái dây kìa cái dây mắc với cam xe là tiêu á ôi ôi chuẩn bị vào lớp 1 rồi đúng không ừ. quá tuyệt vời này có ông nội đi ú chà bánh trước bánh sau gia bảo sướng hề có ông nội chở đi đã quá bác về nha về trước nha ờ cái bà ra dẫn ra các em về luôn bye ờ, nha Ờ, ngày cuối năm của bé Minh Thư trong thời gian chờ đợi chúng ta hãy nhìn các bạn bên ngoài nha trong thời gian chờ đợi chúng ta nhìn ngày cuối năm ờ, lớp mẫu giáo lớn của bạn Minh Thư bạn Minh Thư ra về ừ. Minh Thư về rồi bắt đầu vào lớp 1 nha đón xem kênh ờ, Minh Baro Bình Dương hoặc là Cua Anh Bình Dương viết tắt ạ à. Cua Anh bây giờ Cua Anh bây giờ à, cảm ơn ạ à. Rồi. Ờ, quá trời à. quay lại quay lại cho anh quay cái à. rồi, cũng nhận à anh Ồ, con tên gì con tên gì con tên gì con, con tên trong trong trường con tên gì à, con không biết luôn hả tên mình không biết hả con chào đi với kênh của bé này về mở kênh à, Minh Bà Rồ Bình Dương sẽ gặp nha chú dạ. đăng lên nha đăng hình ba cái đây mình thoại không? dạ không à, về mở à, Minh Bà Rồ Bình Dương á dạ. là có anh đăng luôn có hình ba con đó dạ. thì YouTube á YouTuber ờ à. Minh nè, Minh và Rồ, chữ Bà Rồ biết không? Chữ dạ, bờ dạ. nè, chữ R, O, Dạ. Rồi chữ Bình Dương nữa, chữ BG tắt á. Dạ. Rồi vô. Ừ. Rồi chúc sức khỏe. Rồi bên kia, bên đây. Ồ, hai đứa luôn. Này là bữa cuối năm rồi đúng không? Ừ, không có đem cái khăn tròn cho nó nắng. cuối năm rất là đông quá trời đông vui này cuối cùng là hết à. Ừ. nghe bà ngoại hay bà nội đây bà nội hả à. Ừ. đấy cặp đang cầm đó con tên gì con tên gì con tên gì con nói rồi Tuấn Anh phải không? Về mở kênh à, Minh Bà Rồ Bình Dương cái có nha. Minh Bà Rồ ha. Ờ. Ừ, mở kênh YouTube á là có ha. À. Coi cho nó vui ha. Ờ. Ờ. À, chào anh Tuấn. <laughs> rồi gặp lại nha chú bảo vệ rất là vui tính và vui vẻ cả nhà giúp cho các bé học nguyên cả năm đều à, tốt bảo vệ mọi thứ à, từ mưa gió bệnh covid rồi các thứ nha à, cảm ơn anh à, ờ, yeah. Dạ anh có à, à, à, mấy cảm ứng đó đúng không anh vô kênh minh bà rồ em bấm cho rồi ngày mai nó phải phát hành dạ minh bà rồ bình dương rồi đó, đó. rồi Ừ. À, dạ, chú tướng bảo vệ nha rất là người yêu mới chú tướng ai cũng thích chú tướng hết à, à, chú tướng chào cả nhà nha à, à, sao một mình anh là mấy bữa có anh gì đó nữa đi về rồi hả là vẫn còn công tác đây chứ hay là chuyển còn hả rồi rồi rồi rồi rồi, ờ, rồi anh cảm ơn dạ dạ dạ rồi cảm ơn chú tuấn nhiều nha dạ dạ rồi chú tuấn nhớ vào xem kênh minh bà rồ ủng hộ nha à, có chú tuấn tham gia nữa đây là chắc, chắc lẽ là, là mặt chú tuấn sẽ có à rồi à, ý là cho phong phong bì à, giúp cho cháu ừ ý nhà trường cho phong bì cho bà bà giữ cháu à, à dạ. À, à. Dạ, dạ. dạ cảm ơn chú Tuấn nha chú à, Tuấn nhớ đón xem hàng ngày sẽ có clip hàng ngày rồi rồi chúc, chúc chú Tuấn sức khỏe nha rồi rồi cảm ơn chú Tuấn ừ. rồi rồi đứng im đứng im đó đứng im đó đứng im đó từ từ để bấm bấm cho cô đã thôi thư đã về nha đã quà nhiều không đưa coi quà nhiều không à, quà nhiều không đó đưa coi coi sách dư dư quà lên coi coi vô rất là nhiều hả rồi con về nha bé gì rồi cu gì rồi cu tên gì con anh về nha chào bye bye con đưa tay chào bác coi rồi à, chào kênh minh pro nha vô youtube coi nha có bà cháu vô lấy khẩu trang chúng con quay lấy khẩu trang chúng con quay chút rồi chúc sức khỏe nha kéo hẳn xuống kéo hẳn xuống rồi, cho mọi người xem nha rồi cho mọi người xem con kéo khẩu trang xuống con kéo khẩu trang xuống à, kéo khẩu trang xuống nè, cho chú quay nha rồi bye bye bye bye bác nha giờ lên đây nhìn lên đây rồi rồi rồi nha rồi chúc cô sức khỏe nha rồi rồi hẹn gặp lại rồi ngày mai phát hành video là sẽ thấy nha dạ dạ rồi bye bye rồi xong chưa đâu đồ nhiều không bánh đã coi rồi nhiều không wow, quá trời hả để dưới đất để dưới đất bánh nha nhiều không ừ. à. dỡ ra bà nội dưới đó coi ừ. ô quá trời hả ừ. oh, rồi rồi bỏ vô đi đi đi không bị cắt chứ có vô ừ. đủ ừ, rất nhiều hả ừ. Có rồi ra xe đi xe mình kia kìa ra xe đi ra xe ra xe kìa ừ. ừ. Ra xe đi ừ. Oh, quá trời quá sức ừ. bye ừ. ô ừ. oh, đẹp quá trời ha quá trời đẹp luôn hai đứa em mình em hai đứa luôn hả ồ dạ, giỏi hả chào con con tên gì con tên gì ồ về về nhà mở kênh Minh Bà Rồ vô YouTube coi nha ngày mai phát hành nha ngày mai phát hành à, em có đem máy điện thoại đó không dạ, rồi anh bấm vô kênh cho, cho đọc cho nên bấm vô kênh đó ngày mai là sẽ có mẹ con nó luôn không có bấm cái kênh để sẵn để đó về lại vô là nó vô à. À, còn con bé lớn tên gì anh đọc số cho anh bấm số anh để gì kết bạn zalo anh gửi qua cho dạ, ừ. Dạ, ừ. rồi 0977 ờ, 0977 560 562 à, 0977 560 562 dễ nhớ ừ. Ừ. Ô oh, đẹp quá ha, ai cũng đẹp hết trơn. Con tên gì? Con tên gì, con tên gì nói coi, con tên gì? À, cái gì Yên? À như Yên hả? Rồi con bé nhỏ tên gì? Hả? À, trên kênh Thảo hả rồi về mở vô kênh Minh Bà Rồ nha ngày mai sẽ phát hành video nha sẽ thấy nha ờ nha ờ rồi bye bye nha hẹn gặp lại nha rồi ngày mai sẽ gặp lại nha ừ, vô xem và ủng hộ nha ừ. ngày mai à, bảy 7 giờ 30 phát hành ừ, rồi rồi chúc mẹ con sức khỏe nha rồi bye bye rồi lên lên xe rồi. lên xe đi Thư đã về nha chuẩn bị đã về nhà rồi ừ. rồi bye bye nghe Thư hẹn gặp lại trường Ánh Dương nha ồ ừ. lại trường Ánh Dương nha wow hẹn gặp lại năm học à, tới của cu lửa chứ còn năm nay thì à, Thư đã hết rồi nha Ồ, quá trời ha, wow, à, quá trời quá đất luôn Chú Dân này mấy đứa, một đứa hả? À? à, tưởng nó nhiều đứa chứ Ừ. Ừ. ừ. ok ai cũng đẹp hết con tên gì con tên gì con quê nào con tên gì con về mở kênh minh bờ rồi coi có nha mai xuất phát hành video trong youtube á à, youtube có nha dạ, con tên, con tên gì con tên là trần quốc tuấn trần quốc tuấn đúng không ồ đẹp trai quá nha Ờ, mẹ có đem máy ra điện thoại đó không? Mở kênh đi về nhà xem, về nhà mai xem. Có đem máy điện thoại di động đó không? Có. Rồi em bấm vô cái kênh anh đi, rồi mai về xem. Đó. Bấm vô cái kênh đi. có có có ấy không? Có có mạng không? Rồi anh đọc số đi về các bạn Zalo anh gửi kênh qua mai coi, có hình ảnh mẹ con chứ. Ừ, 0977. Ồ bánh đó hả? Ồ bánh đẹp quá hả? 0977 560. Ừ, 562 tôi dạ, nhớ vết dạ. nhà. Rồi em nhá qua. Nhá qua đi anh lấy số rồi về mình kết bạn là anh sẽ gửi cái kênh qua để em coi. Đó. Dạ. Ngày mai sẽ coi. Rồi mẹ kéo khẩu trang xuống chí đây cho mọi người xem. <laughs> Rồi kéo cho mọi người thấy mặt á. Ừ. Rồi kéo khẩu trang chứ anh quay vài giây nữa. Lên truyền hình, lên truyền hình. Ừ. Rồi em kéo khẩu trang xuống tí. Ừ, rồi, Khẩu trang kéo hình. Rồi em ở gần đây không? Em ở trong à, rồi bé học năm nay rồi còn bao nhiêu nữa là hết hết hết mẫu giáo hả? À? Năm nay cháu mới học lớp mầm. À, mầm thì còn hai ba năm nữa hả? Ờ. Vâng. Lưu chưa? Lưu anh Minh á, tên Minh á nha. À, anh Minh. Về em kết bạn Zalo đi rồi anh sẽ gửi cái kênh qua mới được. Vâng vâng. Ừ, ừ. ừ. Rồi 50977 sáu 562 ha. Dạ, vâng. Rồi rồi rồi, chúc mẹ con sức khỏe nha. À. Chúc con học giỏi nha, cố gắng năm tới nha. Ờ rồi. Hẹn gặp lại. À, rồi anh gửi cái kênh qua ngày mai bảy giờ 30 là sẽ phát hành video á. Vâng. tại sao có mặt mà con khắp cả nam đến bắc đều thấy hết ừ. nha nhớ nhớ về các bạn nha chứ không để là không có kênh rồi rồi cảm ơn rồi bye bye rồi, bye hẹn gặp lại nha rồi, hẹn gặp lại à, qua lại à, năm mới nha ừ. Ừ, rồi bye bye ừ, đúng rồi đúng rồi ừ. minh ờ, đúng rồi minh minh bà rồi bình dương minh thư sẽ xin chào mọi người hết rồi quay hết toàn trường rồi nha Ừ. Ừ. đúng rồi ừ rồi đúng rồi rồi xin chào nha chào cả nhà thân yêu máy bye hẹn gặp lại lớp một, máy bye rồi thư đã về tới nhà nghe cả nhà bà con ô oh, bà nội cũng đã về tới nhà à, quà cáp rất là nhiều à ừ, và cáp rất là nhiều ừ. thôi được rồi cái em vô dơ lên từ cái cả từ cầm từ cái cả từ cầm từ cái một wow giấy chứng nhận ừ, được rồi được rồi, được rồi. chứng nhận rồi có giấy màu trắng kia giấy màu trắng kia giấy dưới cái kia học tiếng Anh đúng không? Wow, chứng nhận đón hành chương trình làm quen với tiếng Anh. Wow, rất là tuyệt. Ở đây coi. Ừ, ừ. ừ wow, quá trời.

rất thuận tiện ừ. cửa ừ. này nằm hả à, mình thôi rất là buồn ừ. tại vì không tiếp học được, ừ. không sao hết bình thường thôi đúng không ừ, vui nhưng liên quan rất là vui đúng không ừ thôi để bình luận lại cho mấy ừ. vị luôn á rồi mời cả nhà vào xem Minh Pro hoặc là Cu Anh Bình Dương nha <laughs> hai kênh của Thương nha đọc đọc quyền ừ. ờ, độc quyền bảo hộ wow. Ờ. thứ này kết thúc lớp học mới rất là vui nha ừ. chị Vy ngủ như heo hay sao rồi bỏ điện thoại đâu rồi ừ. Em Minh Thư đã về nha, nhìn lên chào cả nhà coi Minh Thư đã lãnh một phần quà rất là lớn, đầy đủ đồ chơi Nhìn lên cái máy video, ờ, à, rất là tuyệt Nhà dạ, Minh Thư xin chào cả nhà Và chúc cả nhà sức khỏe nha Ồ, rất là tuyệt ừ. à, Hẹn gặp lại trong clip sau Minh Thư đã về tới nhà, Minh Thư nghỉ ngơi, Thư mệt lắm rồi, Thư múa hát tùm lum hết Đúng không? Ừ. Rồi, bye bye Rồi bye bye hẹn gặp lại chị Vi vui với em rồi bye bye bà nội lấy với khen với phụ cho em nha